Từ khi quen em, anh đã thích chơi liên quân Vì những lúc combat với nhau Anh thích đánh AD, còn em đi support Cầm vạn heo sinh anh bắn hết luôn Vạn heo sinh sóng vượt ngờ hôm anh đang phàm Dừng bên tim kia ra ganh, anh bình tĩnh làm chi chờ tìm rồi lên com ba mình cùng chơi liên quân mobile bài cầm sờ mắt phôn anh em tắc ôm bác phối hợp tìm năm năm cho hay là phải ân ngay chức năng voi chat yeah. ta cùng nhau đua ranh hết đêm nốt trận này sẽ được lên hàng và ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên cầu mình cùng nhau đi ăn kinh công chỉ cần cố lên tinh time. Nhiều ngày trời liên quân mà tôi chỉ ước mơ nhỏ nhoi Mơ gì là phun lưỡng với phun thế trang ngọc thôi Cầm AD đánh chắc kèo chịu khó pham chứ không vội Rồi một ngày tôi sẽ chút nắng voi chắc chơi và cùng nhau đua anh hết đêm chắc chơi trận này sẽ được tranh trang và ta sẽ đứng ở đỉnh cao chuyên tôi nào tập trung lên anh em ơi chỉ cần cố lên tim ta sẽ thắng mang về 300 chai liên hoan chỉ cần thế thôi nên hãy cố gắng đầu trường huyền thoại dùng kỹ năng tim của mình sẽ cùng chinh phục giành chiến thắng vinh quang về cho quê nhà cực bên ta kêu kêu kêu à. Trong combat ai đẹp trai được như anh Hit and run anh xử lý thật là nhanh Van Helsing 6 phút gg Mang chiến thắng về cho team của quê nhà chút năng voi chắc chơi ta cùng nhau đưa anh hết đêm chắc chơi trận này sẽ được chết chắc và ta sẽ đứng ở đỉnh cao chuyên tôi nào tập trung lên anh em ơi chỉ cần cố lên tim ta sẽ thắng mang về 300 chai liên hoan chỉ cần thế thôi nên hãy cố gắng đầu trường huyền thoại dùng kỹ năng tim của mình sẽ cùng chinh phục giành chiến thắng vinh quang về cho hit and run anh xử lý thật là nhanh Van Helsing sáu phút gờ gờ, mang chiến thắng về cho team của quê nhà Dành chiến thắng vinh quang về cho quê nhà ta à, trong combat ai đẹp trai được như anh hit and run anh xử lý thật là nhanh Van Helsing